Chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình Mình là Đại Ca đây Và hôm nay chúng ta sẽ ờ, làm Strat nha Thì hôm nay chúng ta sẽ làm Làm ra một cái chương trình đó chính là Một cái chương trình tạo ra một cái Tạo ra một cái ờ, khu khu vực địa hình là ờ, khu khu vực địa hình hình vuông giống như Minecraft chẳng hạn à, và nó sẽ tạo ra ngẫu ngẫu nhiên nha giờ chúng ta bắt đầu nào thì uh, cái uh, kiểu uh, cái kiểu máy tạo ra điều hình ấy nó cũng giống như là mình đang ở trên uh, mình đang ở Việt Nam mình đi giờ là mình có gì ta có điều hình có điều hình đất đất đô đúng không thì uh, người ta có điều hình người ta nói về cái độ cao độ thấp xong lầu ở trong có gì vậy rồi giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái địa hình địa hình nó hiện nó nó hiện lên cái phần đất phần uh, phần đá phần than phần sắt là phần phần lá lá và cây rồi độ rộng rồi độ độ thấp nữa rồi thì uh, lúc làm ấy thì chúng ta sẽ sẽ phải làm ra những cái những cái cục à những cái cục uh, những cái cục hình gì đó ấy nếu mà chúng ta lấy đó đỡ lấy một cái hình đó để tạo lên một cái điều hình đó thì chúng ta chỉ nhấn cho chị hành bitmap thôi rồi mấy mấy bạn đang muốn các bạn chịu thành vector các bạn vỉ ra cái cục đất cục đất thì mình sẽ cho các bạn là làm vỉ ra một cái cục đất cục đất cỡ hai hoặc bốn hoặc là mấy ô được nhưng mà miễn sao cho nó to to kích cỡ bằng nhau nha nên là mình dù hay dùng bitmap đó thì các bạn muốn dùng mà ờ, vector lấy cái hình vuông này cũng được và mình sẽ dùng bitmap thì các bạn hãy tạo cho mình uh, ờ, hồi vị cho mình cái cục đất hình hình dạng cục đất hình dạng uh, đá hình dạng và hình dạng của uh, cục đất nhưng mà có điều là nó ở trên cùng nó có nó có cỏ trong đất ấy ở đây thì hôm nay sẽ vỉ nha và, và mình cũng không đợi lâu nên là nó làm mình chỉ, mình chỉ làm làm nhanh để khỏi tốn cái video này lâu giờ thì chúng ta để vì xong ba cái cục đất ờ, ba cái hình dạng đất đá và đất mà nó có cọ ở trên nè nha giờ là chúng ta sẽ ờ, lép lại cái kiểu vĩ của nó nên nên đấy giờ kiểu hình này ấy chúng ta sẽ ờ, chúng ta sẽ cho nó chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng cho ba kiểu hình này đợi vô cái slide ba đối tượng này đợi vô slide nha đâu xóa mấy cái ờ, mấy cái hình này đây rồi đất cỏ đúng bỏ cái trang phục đầu tiên giờ các bạn hãy nhớ các bạn uh, nhớ đợi nó đợi đúng vị trí nha cái hình là có nó có số thứ tự số thứ tự hình dáng à. rồi giờ chúng ta sẽ làm giờ chúng ta sẽ uh, tạo ra điều hơn bằng cách là vẽ vẽ mấy cái cục đó vẽ mấy cái cục đó từ dưới lên trên thì ấy ừ, lúc mà làm đó ấy, thì chúng ta sẽ cho nó chỉnh tọa đồ thử xem có được không à Rồi đây sẽ chỉnh tọa đồ thử chỉnh đi coi giống như kiểu á 242 mình chỉnh xem mà cho nó cho nó đúng ấy cho nó đúng chuẩn 228 ở lực âm 230 âm 232 âm 231 Ông 232 Rồi Vậy có cái ờ, Đây ấy là 170 thử No Âm 171 Âm 172 Đấy Vậy là nó vừa chỗ này rồi đúng không Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái khói ấy ừ, Chúng ta sẽ gọi là khói á ờ, à, khói ờ, tạo điều tên là tạo điều hình nó gì được tạo điều hình cho ta nha rồi chúng ta sẽ nhấn chạy và không lên mới màn hình thì các bạn bỏ cũng được hay là à, đỡ mấy xem cái bé trên nó chạy ấy đó là nhìn thấy đẹp nhìn thấy vui là tạo điều hình là đỡ đây xong rồi ấy các bạn uh, thêm cái khối lượng sự kiện là khi bóng về lấy cái màu xanh thì cho thì cho khối lượng tạo cho cái khối lượng tạo điều hơn thì à, lúc ừ, mỗi cái trò chơi ấy thì mỗi cái trò chơi theo kiểu mà chúng ta đứng trên mặt đất ấy ừ, có hình mặt đất xong rồi ở dưới là đá xong rồi ở dưới xong rồi có than có sắt xong rồi ở dưới nước nhum nham đồ ấy giống như Minecraft thì à, nhìn nhìn kiểu tâm kiểu vậy ấy thì uh, chúng ta tạo ra cái điều hình chiều hai đơ là dày à. chúng ta bật định nghĩa tạo điều hình nè thì chúng ta sẽ thì ờ, chúng ta sẽ nhấn vào thêm phần mở rộng và thêm cái ờ, bút vỉ vỉ bằng cách nhân vật của bạn và lúc đó chúng ta sẽ thêm cái khối lệnh xóa tất cả đấy xóa tất cả một thứ thì cái hình này ấy là chúng ta lấy chúng ta ghi là đồ hóa là đây là những cái đồ hóa nó có hình đây à để mà tạo ra cái địa hình nên hệ các bạn đặt tên nhân vật là địa hình nha rồi xóa tất cả cái này là chúng ta sẽ trong này nó có cái khóa lệnh in hình để lúc mà nhấn in hình đấy là nó sẽ tự động in in cái mặt mình lên trên cái màn hình luôn in cái nhân vật mình lên trên cái màn hình đối với nhấn số tất kệ nó sẽ xóa mất cái hình đó hình mình mới in mặt mình vô và lúc đó ừ, chúng ta để đỡ cái đối tượng cho nó đúng đúng chỗ mấy ở biên cạnh cạnh của màn hờ đúng không vậy chúng ta lấy các bạn được có thay đổi các bạn thêm khối lệnh đi tới điểm âm 232 và tọa độ y là âm 172 là cái tọa độ x về y hay các bạn thêm tọa độ x về y sao cho mà uh, cho nó đi đến chỗ mà làm cho nó sao ta để làm cho nó chạm đến cái biên cạnh biên cạnh phù hợp nhất ấy chạm đúng cái biên luôn rồi lúc đấy đúng không đúng không lúc đấy rồi đúng không thì chúng ta sẽ uh, cho nó lặp lại lặp lại sao lặp lại như thế này Giờ chúng ta sẽ tới phần lặp lại sao mà cho nó tạo ra cái địa hình nè Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến đó chính là biến <sighs> độ cao Là lúc cái đây là nó chỉ dành cho cái việc đi ta Là cái địa hình ấy nó có nó có kiểu nhìn phần trên nó là đất phần dưới là đá than sắt hay gì đó phần dưới cũng nữa có nhung nha kim cương đồ nên chúng hẹn là lõi của trái đất nơi chúng ta đặt lên cái độ cao ấy do là cái địa hình ta đâu phải nó phẳng hết đúng không nó có cái núi ấy nó vậy địa hình là cao lên xong rồi có cái chỗ đâm bằng thấp ấy là nó sẽ thấp xuống hệ thung lũng nên chúng ta mới tạo ra cái biến độ cao này để cho nó in lên độ cao độ cao của cái khói này cho nó lên lên lên cái khối này nó in lên xong rồi nó dịch lên trên in lao dịch lên trên in lao dịch lên trên nữa rồi cho nó lặp lại 10 lần lặp lại à, độ cao nó sẽ in ra in ra từng khối theo độ cao theo cái biến độ cao này lên trên nè để tạo ra để tạo ra địa hình một phần của địa hình và lúc đó chúng ta thêm khối lệnh là đặt cái độ cao đặt cái độ cao là đây lấy ngọn nghiêng từ 10 cho tới 15 giờ ờ, chúng ta đặt cái khối lên ờ, đặt độ cao này lên trên lên dưới của mình là đặt độ cao hành lấy ngọn nghiêng từ 10 đến 15 thì cái độ cao này nó chúng ta sẽ vỉ vỉ đá vỉ đá theo kiểu đá thì nó con nó mình đều mình đào ra thế rồi kia nó còn chưa hết kia rồi đem lại cái đồ keo của cái uh, mấy cái tảng đá đó bằng cái biến đồ keo này thì chúng ta sẽ cho nó cái thêm một cái lặp lại vô lặp lại đồ keo nữa là 30 thì cái lặp lại đồ keo rồi ấy là chúng ta in nó lên cho nó bay lên trên rồi còn cái lặp lại 30 lần ấy là chúng ta cho nó dịch sang bên phải xuống dưới cung nữa rồi cho nó vĩ vĩ vĩ lại nữa cho đến bên phải của một cuộc khí màn hình đấy đó là cách được máy trèo điều hình chúng ta lặp lại độ cao là chúng ta sẽ à, chúng ta sẽ à, in hình chúng ta à, nhấn vào khối lệnh chuyển sang trang phục là đá và chúng ta sẽ in hình hệ chúng ta đợi trên này à, chúng ta lặp lại in hình nhưng mà nó sẽ in hình mãi trong đây đấy cho nó không có làm nên nên là chúng ta sẽ làm cho nó lên cao chúng ta thử nghiệm đây trước ạ à. in hình xong rồi cho nó dịch lên trên máy ấy. coi thử giờ chúng ta in hình trước ơi chúng ta thử nghiệm in vâng. hình trước sau chúng ta dịch cho nó lên trên cỡ bao nhiêu thay đổi ơi đặt thay đổi ơi một lượt mười ơi một mười nữa đầu vậy là lên 20 đâu Giờ âm 5 Vậy lên 5 Vậy là chúng ta có thể lên ờ, Có thể lên 5 cái không? Không, 16 16 cái Vậy là chúng ta sẽ thay đổi y một lượng là 16 cái Tùy theo các bạn miễn là cho nó chạm đúng cái phần biêu của nó luôn cho được coi ờ, dịch ờ, dịch dính vô hoặc là cho nó bị cách cách một khoảng trống nhỏ dù là nhỏ không rồi chúng ta chúng ta in hình này xong rồi chúng ta thay đổi y một lượng là 16 sẽ cho nó chạm đúng cái biên được ờ, dịch dính vô hoặc là cách ra một khoảng trống nhỏ rồi chúng ta bật thì các bạn thấy ấy thì nó lại tạo ra một cái ờ, khu khu đá cao và và tiếp theo các bạn thêm cái khối lệnh lập lại hai lần là lặp lại hai lần là rồi chúng ta thêm cái khối lệnh chuyển sang cho phục đất để nó vì cái đất mình này cái cục đất ấy lặp lại hai lần in hình là thay đổi thay đổi ấy một lượng 16 tiếp đấy các bạn thấy không nói là hai hai hình đất coi thử nha một cái hai cái ba cái vách đề nó làm gì đó là chị sẽ cho được vắt in hơn một cái lên in hơn hai cái lên giờ để tiếp theo nha thực ra đặt một cái thử cái đặt kiểu 10 hay sao ấy rồi làm vậy rồi đúng không xong rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang trang phục cuối đây là phần lớp đất ở trên cung mà là mình dọc lên ấy là chuyển sang trang phục đất cỏ nó có cỏ trên nè rồi xong rồi chúng ta tìm cái khối là in hình khỏi cần thay đổi ấy một lượng nữa cho chúng ta không cần nữa đấy tạo xong rồi rồi chúng ta sẽ dịch xuống dưới nữa chúng ta chúng ta ừ, à, chúng ta sẽ lặp lại cho nó dịch xuống dưới á, à, dịch dịch xuống dưới cùng xong cho đi đến xuống cùng xong rồi cho nó dịch sang phải chút là nó vị tiếp cái phần bên phải tiếp theo thế nó vị từng phần từng phần vậy nên điểm ít nó sẽ dịch sang bên phải chút à lấy cái mẹ đi đến điểm ít về dưới cùng bên trái lúc nãy của các bạn ấy đây đi chúng ta đặt đi đến điểm ít là x uh, cộng cho 16 cái đồ dài cạnh mình cạnh của cái khói ấy. rồi ờ đợi mình đợi vô lại sorry đấy các bạn thấy chưa nó dịch đó đó vậy vậy bây giờ chúng ta sẽ cho nó lặp lại 30 lần đúng không nè lặp lại 30 lần đấy nó sẽ chạy nữa vậy đợi chút rồi các bạn thấy nó không có thay đổi đúng không nào nhưng nếu mà chúng ờ, các bạn suy nghĩ chúng ta sẽ đặt cái ờ, đồ biến độ cao thành ngẫu nhiên lấy ngẫu nhiên từ 10 đến 50 nhưng không phải vậy đâu vậy là sẽ sẽ sai đúng rồi nó chỉ có một cái cao lên có một cái xuống ấy cái tự nhiên có cái đất nó thụt xuống không có cái đất nó lên các bạn thấy nó cái cái địa hình nó bị đột biến đúng không nên chúng ta chỉ nên chúng ta chỉ không cần thêm cái này chúng ta chỉ đặt chúng ta chỉ là uh, thay đổi độ cao thôi thay đổi độ cao làm là thì các bạn đâu có đặt một lượng là một hoặc là âm một không thì nó sẽ cao từng dần cao lên nó mà có cái gì làm cho nó thấp xuống các bạn suy nghĩ đi nên chúng ta nên chúng ta sẽ uh, làm làm cái này là thay đổi độ cao một lượng là lấy ngẫu nhiên từ 1 cho đến âm 1 à, ờ, ngẫu nhiên từ 1 đến âm 1 Đấy, nó chỉ ờ, nó chỉ có ba trường hợp Đấy, nó lấy ngẫu nhiên từ 1 đến âm 1 vậy là nếu mà nó tăng thêm một thay đổi một lượng là tăng thêm một đơn vị ấy biến độ cao như vậy là nó lặp lại lần thứ hai thì cái khối thì chắc chắn cái khối đá thì nó sẽ cao thêm một một cái địa hình thì nó sẽ cao thêm một khối còn nếu mà ờ, độ cao đó tăng tăng âm một đơn vị nghĩa cũng có nghĩa là nó chưa giảm một đơn vị vậy thì cái đĩa hơn tiếp theo mà vì ấy nó chỉ thấp thấp một uh, à, thấp một khối không còn nếu mà nó nói số không ấy vậy thì nó vẫn bình thường giống nhau nên là mình thêm dây để cho nó kiểu cân bằng ấy đấy các bạn thấy chưa đây là chúng ta sẽ tạo kiểu công banh kiểu dây à rồi hoặc là nếu mà các bạn thấy nó còn rối quá thì các bạn có copy cái này đỡ vô nữa lấy ngẫu nhiên từ 1 đến lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 1 âm 1 thế thì nó sẽ có nó sẽ có phân này nó cao hơn đúng không rồi vậy đó, đổi dây đây rồi vậy giờ vậy giờ chúng ta tạo được phần đất này rồi đúng không giờ tiếp theo ấy chúng ta sẽ làm cái phần đá thì dưới lớp đá nó sẽ có than và sắt rồi chúng ta sẽ làm như thế này đây rồi rồi giờ video đến đây cũng kết thúc rồi thì hôm nay chúng ta để làm làm được ờ, một cái địa một cái địa hình làm cho nó làm một cái địa hình kiểu cân bằng gần như đấy làm cho nó cân bằng kiểu đất ờ, kiểu kiểu đá làm cái biến đồ cao được mà cho nó cân bằng à, vậy giờ hôm nay video đến đây cũng kết thúc rồi thì uh, mong các bạn làm được uh, làm được điều hình này và hẹn gặp các bạn lại vào video tiếp theo